Big Stan beje denganya dengan tini bargazal dengan tina willo beje denganya dengan tini bargazal iwanang jong diam war den juan yen manien gajenang jong diam war den juan yen manien yen peti jodong mukudeng ko beri ding nyir bay banda ding nyir bar gazal ding nyir awillo ding nyir bar gazal ding nyir bay banda ding nyir bar gazal mi bargazal ding yanti na willo kai che ding gang yak ding yanti mi bargazal di wenang jong diom ngor ding ju wan yen manien gai chen nang jong diom ngor ding ju wan yen manien en beti jodung mu ku deng go berle ku chul nyar den tem gai chen ka ja ben lo ding ni ra willo ding nyir bargazal ding nyir bai banda nyir bareng zal deng nyira willo Ideng nyir bareng zal deng nyir bay panda Ideng nyir bareng zal tiếng chỉ bên we ben ting chi peng rol nyan na wil je moy wel ge ku deng deng nyan ti na wil je moy wel ge ku deng deng nyan pet ju we di ke mol bin di moy bi ku jol ja len len nghe ni ra wil lo pa wil lo pandai yin pan mà ti ya di medingo pandai yin chỉ ji do jadi peng marol nyan na wille je moñ wel cái ku deng deng nyan di na wille je moño wel ge ku deng deng nyan peti wed ke mol bindi moñ biu ku jol jad len len lo, nyira willo pa willo pandai yin pan ji ti ya dia ngadingo pandai ini pan ji do jadi Yabel.